Xin chào tất cả quý vị Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại để muốn nói với quý vị một số điều rất gấp Và hiện nay thì cái thời kỳ thanh lọc, sàng lọc con người đang đến rất gấp rồi Bây giờ mọi người phải tinh tấn, tu hành để làm sao vượt qua kỳ thời kỳ phán xét này bởi vì khi chúng ta xuống đây không phải là chúng ta đã có hình hài con người luôn mà chúng ta được sinh ra bởi thượng đế bởi chiết thân của thượng đế xuống trần gian này để học hành học những cái xấu xa cho đến những cái tốt đẹp hay còn gọi là thanh học thanh và học trược thanh nghĩa là gì thanh có nghĩa là học những cái tốt đẹp những cái sáng sủa về đạo về đạo đức học những cái tốt những cái hay cái đẹp trược có nghĩa là chúng ta học những cái xấu xa tham lam ích kỷ hơn thua chém giết và dùng đủ mọi phương cách để tạo lợi ích cho mình đó đều là những cái xấu xa và đó nó cũng là quy luật của tạo hóa của vũ trụ mà bắt buộc chúng ta xuống đây ở trái đất này chúng ta đều có sứ mệnh là xuống đây để học và trong trải qua muôn tỷ kiếp chết rồi lại đầu thai luân chuyển từ người xuống con vật con vật lại nên làm người rồi làm ngoại quỷ súc sinh rồi xuống địa ngục rồi lại đầu thai nên làm thú làm người nó là một cái vòng tuần hoàn đó là những bài học những bài học đấy chúng ta đã trải qua và cho đến thời kỳ này là thời kỳ thi cử trái đất này vừa là trường học vừa là trường thi và trường học khi chúng ta đã trải qua trong muôn tỷ kiếp cho đến thời điểm này đang là thời điểm mà chúng ta phải thi cử và thi cử cái gì đó là thi cử đạo đức về tình thương tình yêu đối với muôn loài vạn vật sở dĩ trên trái đất này chúng ta sinh ra đã là tay không khi lớn lên thì chúng ta học ôm đủ mọi thứ đều là giả tạm từ nhà cửa xe cộ, tiền bạc, công danh, tình cảm, nó đều là những thứ giả tạo Nó không thể theo mãi được bởi vì nó là hữu hình, là sắc tướng. <clears throat> những cái gì nó thuộc về sắc tướng mà chúng ta nhìn được, sờ được, nó đều là giả tạo nó không tồn tại mãi mãi theo chúng ta. Còn những cái gì mà chúng ta không nhìn thấy, không cảm nhận thấy, nó là vô hình thì nó mới là thật. Đúng như hay còn gọi đó là linh hồn của chúng ta và những công đức mà chúng ta đã tạo thì đó những cái công đức đó nó tồn tại theo chúng ta nếu như chúng ta không ngừng nghỉ để làm những việc tốt làm những việc thiện giúp đỡ những người nghèo khó giúp đỡ đất nước thì công đức chúng ta sẽ luôn luôn còn mãi nhưng ngược lại nếu cho tao chúng ta không làm những việc thiện lành mà cứ đi tạo ác thì sau khi chết chúng ta sẽ phải đọa địa ngục ngọa quỷ súc sinh chịu mọi đủ mọi loại thống khổ cho nên xuống đây chúng ta phải học những cái khổ cái vui cái sướng của trần gian nhưng cái sướng của trần gian nó cũng chỉ nằm cái khổ không có gì tồn tại là mãi mãi <clears throat> vậy cho nên cái kỳ thi này là kỳ thi cuối cùng để trái đất của chúng ta tiến hóa lên một tầng cao mới tiến hóa lên thời kỳ kỷ nguyên thánh đức và cái bài thi trong thời kỳ này nếu như mọi người muốn sống sót muốn vượt qua thời kỳ sàng lọc này chỉ có một cách đó là niệm nục tự di đà ăn chay và làm mọi việc tốt và thực hiện đủ năm giới đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tả dâm, không nói dối, không uống rượu. Nếu như muốn vượt qua kỳ sàng lọc này mà muốn được sống tiếp thì chúng ta phải thực hiện năm giới đó và diệt được ba đường ác đó là tham, sân và si mê ba cái đường ác đấy nếu như chúng ta không biết kiềm chế không biết sửa đổi nó mà diệt nó thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể vượt qua được kỳ sàng lọc lần này như ờ, quý vị cũng thấy trên các chương trình thời sự hay các thông tin trên các uh, trang mạng xã hội hiện nay mọi người uh, cũng có thể thấy được cái tình hình dịch bệnh và thiên tai lũ lụt, động đất, sụt đất, sóng thần, lốc xoáy, đủ các mọi hiện tượng xảy ra trên khắp thế giới, kể cả ở Việt Nam cũng đang bắt đầu. Và hiện tại cái dịch này nó sẽ trầm xuống trong khoảng tháng 10 đến tháng 11. Nó sẽ có dấu hiệu ngừng lại, nó giống như một kỳ giải lao để xem con người có thức tỉnh để mà tu hành hay không nếu như mà chúng ta vẫn còn ngu muội vẫn còn tham chấp vào tiền tài vật chất công danh địa vị thì chắc chắn sắp tới đây từ tháng 12 trở đi sẽ tiếp tục gánh chịu những chuyện thảm họa về dịch bệnh nó còn kinh khủng hơn nữa đây không phải là những lời tôi nói ra mà là những lời của các nhà tiên tri trên khắp thế giới cũng như của các bậc giác ngộ đã truyền thông điệp xuống dưới để nói cho chúng ta biết cho nên bắt buộc muốn vượt qua thời kỳ này thì bắt buộc chúng ta phải có một chiếc áo giáp áo giáp này là một chiếc dao áo giáp vô hình bởi vì sao nó là vô hình bởi vì chỉ có khi chúng ta biết ăn chay niệm phật làm lành lánh dữ tránh các loại mọi khẩu nghiệp ý nghiệp và thân nghiệp bất kể những suy nghĩ gì mà chúng ta phát ra từ ý nghiệp nếu như là ác thì chúng ta cũng phải chịu nhân quả rồi cho đến khẩu nghiệp từ ý nghiệp phát ra khẩu nghiệp và từ khẩu nghiệp phát ra thân nghiệp nếu như chúng ta hội tụ đủ ba cái thứ tam nghiệp đấy thì chắc chắn chúng ta phải chấp nhận là không thể vượt qua được kỳ sàng lọc lần này đây không phải là những lời mà tôi nói ra để mà hù dọa mọi người mà đây là những lời của các bậc giác ngộ hay của các nhà tiên tri trên khắp thế giới và hiện nay họ đang lan truyền trên các trang mạng xã hội nếu như ai chịu khó tìm hiểu thì có thể sẽ biết được tình hình hiện tại